Ra 019 chạy được 3 vạn biển thành phố. Bản RS là bản cao nhất, màu cam rất đặc biệt cá tính. Bản này cũng có giá cao hơn bản bình thường nếu như ngày xưa các bạn mua xe. RS là gì nhỉ? Là anh của Brio đúng không ạ? Anh của Brio Honda Brio cũng là chiếc xe rất là hay trong phân khúc xe hạng A. Định nghĩa um, RS nó là xe hạng A cũng đúng mà nó nhỉnh hơn hạng A một chút cũng đúng vì không gian ngồi của RS khá là khá là sướng. Nó nó xài máy 1.5 lớn hơn hẳn so với các uh, dạng hatchback khác 1.0 Ờ, như là Morning, như là Brio, như là i10 vân vân và mây mây. Một chiếc xe nhỏ gọn trong đô thị, không gian ngồi rất rộng cũng như là đủ số chấm, đủ công suất, đủ công nghệ an toàn cũng đủ khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe rất là hay và đáng tiền, thiết kế rất quen thuộc giống như những cái chiếc xe uh, City và phiên bản RS thì thường thường có chữ RS ở đây ở trên ờ, đầu xe. Mặt ca lăng thì nó là mặt uh, kiểu những cái dạng nan uh, màu đen rất là cá tính, cản trước cũng vậy. Đó, phần này và phần uh, kiểu như là phần độ thêm carbon của ờ, gọi là dán carbon của chủ cũ ấy da LS da hay còn gọi là gia vị cuộc sống đấy đúng không ạ chúng ta sẽ có cái phần gương đen ở à, trụ A trụ B phần này đều màu đen kết hợp với các phần mặt ca lăng phía trước nó làm nổ lên cái sự uh, gọi là thể thao của chiếc xe và uh, cá tính của cái xe đúng không ạ một cái đường cắt dọc phía gân này hơi giống City nhưng cũng đáng yêu đúng không ạ chúng ta có một nước sơn chuẩn nhá sơn rất chuẩn mình tạm gọi là 90% cho những người uh, muốn mua chiếc xe này Con này đi tiết kiệm xăng nhá 5,6 lít kết hợp ở ờ, 4,7 lít mà đô thị Mình chứng minh luôn bởi vì hôm qua mình đang hết tiền Mình đổ 100.000 tiền xăng Mình chạy khoảng độ uh, 35-40 cây về nhà Tức là tổng quãng đường đi và về của mình khoảng độ gần 90 cây Ngày hôm nay mình chạy lung tung một tí thì nó hết xăng Tức là nếu các bạn đổ 100.000 tại thời điểm mình đang nói Tháng 5 2022 Thì giá xăng nó rất là cao và giá xăng là 30 30.000 một lít thì mình đổ 100 000 ngày hôm qua thì bây giờ nó đã cạn xăng. Các bạn chạy eco nhá. Các bạn chạy eco, các bạn chạy trong thành phố kết hợp thì nó nó cho một cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu như vậy đấy các bạn tự tính đi ạ. Nên là nó rất yên tâm và rất đôi chúng ta sẽ có một cái gọi là uh, uh, spoiler, một cái uh, đuôi gió, đuôi đuôi cánh gió một cánh gió nó vừa có tác dụng là làm đẹp cũng như vừa tác dụng là uh, tạo ra một cái áp lực uh, theo lý thuyết là làm cho <laughs> cái xe di chuyển cân bằng hơn nó cũng khá thể thao đấy đúng không ạ Chúng ta có dàn kính rồi nhá Dàn kính Fujimax của Nhật Đẹp á Xịn Ngon rồi Chỉ việc dùng thôi không Cản sau cũng thể thao Phần ờ, body kit sẽ cản sau thể thao Ít nhiều những cái cản sau này nó là cản sau của hãng Nó là cản sau của hãng nên nó mới đẹp như này Và nó có tác dụng nhất định về mặt ờ, chuyển động Và hệ số cản gió Có tác dụng hoàn toàn Chứ không phải chỉ đơn thuần dán vào cho đẹp đâu nó có tác động đến hệ số cản gió của xe nên chạy con này nó cũng tương đối là bám đường ấy vừa vì mình chạy à, chạy cái đường Đường trong nội đô á, mình ờ, phóng rất là sướng Lốp sơ cua nha Bộ kích lốp này Sách hướng dẫn sử dụng này Như cái xe này còn bảo hành sang 19 mà Và lốp sơ cua này Đó Nói chung khoan đủ dùng hàng ghế phía sau mình gập được Chúng ta sẽ có nội thất bên trong là ghế da Không nhớ chính xác là bản này nó là ghế da tiêu chuẩn Hay là ghế da đã độ lên, đã lắp thêm Nhưng mà không sao Có thế nào thì mình dùng, dùng như vậy Và rất là sạch và mới để anh em ờ, sử dụng tiếp nó, nó cạnh tranh được với những chiếc xe hạng B như là City và cạnh tranh hoàn toàn được với Accent rồi là là uh, Sluto rồi Vios hoàn toàn được vì hàng ghế sau nó cũng này là khá là rộng rồi chiều dài cơ sở của xe này nó sẽ lớn hơn các chiếc xe như Brio rồi là i10 rồi Morning vân vân và vân vân nó lớn hơn đấy chắc chắn lớn hơn mình không muốn dùng con số để mình mình mình mình so sánh các bạn ạ bởi mình không có thời gian làm việc đấy mình chỉ dùng những cái cảm quan của mình, mình đánh giá bằng mắt là mình biết được bởi vì chạy nhiều xe mình biết đối với cả không gian ngồi của Honda hay là Toyota luôn rất thực dụng và nó luôn rất là thoải mái tạo một không gian rộng thoáng uh, dễ sử dụng cho nhiều người uh, Honda luôn làm tốt cái bệ tì tay này bất kỳ xe nào mình ngồi mình rất thoải mái cái bệ tì tay đó còn phanh điện tử hay phanh cơ để tùy từng xe và những cái hốc những cái ngóc ngách để đồ là cũng làm rất rộng rãi và thoải mái uh, sạc, cổng sạc rất ok Chế độ rất quen thuộc rồi D với cái S, lấy chuyển số vô lăng Màn hình zin luôn Còn cái bàn da, bàn nhựa này rất là sáng Đi được 3 vạn Và một chủ Thì thực sự là tất cả những cái này còn nguyên bản để cho anh em tiếp tục sử dụng Mọi người thích thì mọi người có thể đem đi kiểm tra Thường thường không kiểm tra hãng hay là mang thợ đến kiểm tra là khâu gọi là giải tỏa tâm lý mua bán thực ra thì mình đã kiểm tra rồi mình mang về rồi và mình đảm bảo chất lượng cho mọi người rồi bằng uy tín của mình bằng uy tín của công ty mình đấy là những cái mình à, có thể khẳng định và chia sẻ mọi người còn tất nhiên khi các bạn đem đi kiểm tra thì các bạn đấy là việc đương nhiên của một người đi mua bán đặc biệt là mua cái xe cũ đó ờ, bây giờ xem qua khoang máy một tí thôi xem một tí thôi vì không có uh, có gì phải lăn tan bởi vì mình rất tự tin về những cái mình đang làm khoang máy chiếc này rất là gọn nhá cái đầu của nó rất là yêu đầu nó nhỏ uh, cái bàn kính vòng quay của nó khoảng độ tầm uh, à, 5,4 mét ờ, chất lượng khoang máy thì đấy các bạn nhìn qua sáng bóng như thế này đây thường thì các bạn chỉ nhìn sáng bóng thôi là các bạn đánh giá được ngay cái chiếc xe đấy nó có bị uh, vấn đề gì không đâm đụng đập nước hay không ốc yếc các thứ chuẩn hay không mới chiếc xe chạy chạy lâu ấy, khoang máy nó sẽ bẩn mốc nó bị ăn mòn nó bị hao mòn tự nhiên theo năm tháng và oxy hóa cũng như cái phần chắn giữa khoang máy và cái phần khoang hành khách nó sẽ có vấn đề của nó tức là nó sẽ hơi mốc một tí và hơi xuống một tí thậm chí bong khi mà người ta xử lý không tốt người ta rửa quá nhiều á, nước nó phụt vào hoặc nó đi bùn đất nó bắn vào ấy thì nó sẽ bị bong những cái này ra và nó sẽ xuống theo năm tháng rất nhiều vấn đề đấy cơ bản mình chia sẻ vậy thôi xe Honda xem rất là dễ vì mình làm nhiều rồi mà chạy um, chạy Honda RS hay là chạy bất kỳ chiếc xe Honda nào từ hạng B đến cho đến hạng ờ, C thì mình thấy lái nó rất là nhàn nhã tay lái nhẹ mà đấy là đặc trưng của xe Honda chiếc này nó cũng vậy thôi cái đặc điểm thú vị của chiếc xe này nó là uh, mình vẫn thích là cái tay lái có lấy chuyển số vô lăng và nó có cấp cấp số S cũng như là nó sử dụng ờ, hộp số CVT và ờ, động cơ Dream để tạo ra cái hiệu quả sử dụng nhiên liệu rất là tốt và khi cần khi bốc ấy, thì nó vẫn là bốc nó vẫn ờ, vẫn có thể tạo ra một cái sự hứng thú khi lái đặc biệt là khi bật các bạn bật Eco bật Eco rất là tiết kiệm xăng ở trong thời điểm giá xăng nó như này thì đây là chiếc xe Honda mà lành tiết kiệm xăng thì vô đối rồi khỏi phải bàn Đấy, anh em có tiền anh em cứ chạy thành phố lạng lách luồn lách thì uh, xe hạng A vẫn là number one và những chiếc xe thực dụng như này rộng như thế này thoáng như thế này nó có, có đầu rất là thoáng nhé đặc điểm của da là cái đầu nó hơi trườn về phía trước nó hơi trườn về phía trước nên cái phần trên này nó quan sát rất là thoáng Các bạn cứ tưởng tượng lái city như nào thì lái cái này cũng tương tự như city có một có một điểm khác thì có thể là cái city cái tốc độ nó công suất nó có thể sẽ nhỉnh hơn một chút mình thì mình không so sánh công suất với cả city thì có thể đâu đó city nhỉnh hơn và cái khả năng ờ, giữ trọng tâm của City nó cũng rất là tốt bởi vì nó sedan mà sedan thì cái cái trọng tâm và cái phần gọi là uh, cái chiều dài của nó nó sẽ chiều dài và chiều rộng của nó có thể sẽ lớn hơn và nó sẽ kéo theo cái trọng tâm của xe nó sẽ ôm mặt đường hơn và đi di chuyển vững hơn cái này rất vật lý thôi uh, xe này có tầm giá khoảng độ uh, ờ, 495 triệu đó 495 triệu cho bản RS cao cấp nhất xe chạy 3 vạn một chủ biển Hà Nội